Hi xin chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em à, bộ phụ kiện à, bẫy gà bên mình nhá. Thì đây anh em. Mình sẽ giới thiệu cho anh em à, túi gà mồi trước. Đây. Túi gà mồi bên mình này anh em thấy chưa? Thiết kế rất là bóng bẩy và rất là đẹp. Đó. Bên trong có khóa bằng nhựa này. Ờ, hai bên ấy đã được mở thêm lỗ không hơi cho gà đây hai bên này thì à, cái túi gà mồi này dây này sẽ dài hơn nhá đây anh em có thể kéo à, dài hơn để mình đeo vô người được này mình có thể sách vô được này đó bên à, bên cạnh có thêm một cái khóa đó cho anh em để đồ như là để à, túi mồi nhá anh em mình sẽ mở ra cho anh em xem nhé đây bên trong này bên trong rất là rộng và thoải mái cho anh em để gà luôn đó đây tất cả túi đều như nhau hết nên anh em cứ yên tâm sản phẩm bên mình chất lượng rất là tốt đó bên cạnh là mình có thể để à, được à, cây à, chân cắm nha Đấy, anh em nào mua túi thì mình sẽ tặng cho anh em một cây như thế này Đây. ngoài ra mình còn một cây chống xoắn nữa cây này sẽ là cây trồng xoắn này anh em bên trên là có thể điều chỉnh à, quay vòng tròn được này mình có thể uh, uh, di chuyển cho gà mình gắn dây vào đây đó bên mình đã được mài nhọn uh, cho anh em cắm mọi địa hình thì uh, thép này thép với uh, cái chân cắm này mình sẽ có dây dây xích gà đây là một dây xích gà của mình này thì, uh, cái này cũng là trồng xoắn hai chiều đấy anh em mình có thể xoắn bên này được này xoắn bên này được này mình có thể bên này nữa này đó anh em mặc cột vô đấy ấy, thì là rất là đúng bài luôn nhé cột vào đây anh em xem đó đó gà nó chạy vòng quanh được này nó có thể sắn à, cái này được luôn này đó vừa sắn vừa chạy vòng quanh nên là giúp anh em là không bị dối như là mà cái cọc này cọc này là sẽ không có cái cái xoay xoay này như mình nên là sẽ rất là nhanh túi gà đó anh em có thể cọc này có thể vừa được kẹp cả cái túi luôn nhé đây rất là phù hợp luôn đó đây còn đây là túi bổi bên mình nhá túi bổi bên mình cũng có thiết kế là để đeo cho anh em luôn này đó sách cũng có luôn thì đây đây là hai cái lỗ là mình để uh, chân gà nhé anh em đó khi anh em cho gà vô này anh em nhét hai chân vô đây xong rồi anh em uh, để cái này anh em thúc vô này đó anh em thúc vô bên này nữa nhá Tôi mình có làm thiết kế hai bên đều thúc được nên gà nó sẽ không chạy được đó. đây anh em khi mình thúc vô nó sẽ như thế này đó, rất là rộng luôn bên trong túi này rất là rộng này nên ờ, bên này có khí túi này là rất là có khí thoáng mát nên anh em không sợ gà nóng hay là gà bị gì nhá rất là thoải mái luôn đó thì đây mình sẽ giới thiệu cho anh em bộ giò gà bên mình luôn thì bộ giò gà bên mình là được xe bằng xe 4 à, dù là dù siêu bền này anh em khuyên là khuyên ờ, inox đúc đây là pin inox đúc này em thì dây dây liên kết này là dây liên kết cỏ khô Đấy, chân thép à, thì một bộ này là 20 chân nhé anh em thì đây là giò đá đây mình sẽ lấy một bộ giò đón cho anh em xem thì đây đây là một bộ giò đón của mình này thì à, đây là bộ chân thép tuyên inox luôn dây dù siêu bền dây liên kết màu cỏ khô rất hợp với à, địa hình anh em đánh ở ngoài đồng đó. đây còn bộ này là bộ chân đồng thì bộ giò gà chân đồng này đấy mình đã khoan à, và nhét cáp thẳng trực tiếp vô trong chân đồng nên sẽ không sợ bị à, bung hay là bị tung anh em đó rất là đẹp toàn bộ giò gà mình làm bằng khuyên inox nên anh em không lo là sợ mình đánh nó bị bung tiên hay bị bung gì dây dù của bên mình cũng là dây dù thái nên anh em cứ kéo thoải mái không bao giờ sợ bị đứt hay là bị gà nó uh, nó giật mạnh qua là đứt đá như chuyện đó không có anh em mình bán rất là nhiều giò gà rồi nên anh em mua hàng bên mình nhé anh em rất là yên tâm đó. Đây. thì một bộ này ấy, là mình làm dài khoảng anh em cắm một bộ này là 20 chân đó các các xe 4 đó, anh em cắm dài khoảng 5 mét được nhá anh em đó, tùy anh em tùy anh em muốn cắm dài bao nhiêu nhưng mà để mà nói hết cỡ cái giò cắm ấy thì anh em cắm được 5 mét đó anh em cắm theo kiểu vòng cung hay là kiểu xéo hay là kiểu ngang đó tùy anh em đó thì toàn bộ đây là một combo đây mình sẽ có những kiểu combo anh em đấy vừa vừa giò gà này vừa xích chân gà này anh em ngược cọc này với cả thứ bổi đó đây là một bộ combo của bên mình đó tất cả đều có giá rất là rẻ cho anh em anh em cứ liên hệ cho mình mình sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho anh em về giá giá là giá rất là rẻ và hàng đảm bảo uy tín chất lượng đó khi anh à, khi giao hàng tới anh em có thể kiểm tra và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng nhá anh em cứ cứ đúng sản phẩm thì anh em lấy đấy bên mình cam kết là hàng thật 100 phần trăm luôn đó hàng đúng như hình đó đấy anh em giờ mình sẽ quay tiếp à, cho anh em xem từng món đây đây là túi gà mồi bên mình này rất là nhiều này anh em thấy chưa còn đây là túi bổi này bên mình rất là nhiều hàng còn đây là giò này đó xích chân gà này cọc cắm này anh em đó. Thì anh em nào mua ấy thì liên hệ cho mình nhá. Số điện thoại mình để ở dưới video ấy. Ngoài ra mình còn có rất nhiều là phụ kiện như áo ngụy trang. Đồ ngụy trang mình sẽ review kênh sau. Anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Xin chào anh em nha.